chào cả nhà nha hôm nay à, mấy anh em tụi tôi đang à, làm à, lưỡi câu để à, câu lương cả nhà bà tư đang à, một ít xi măng để dán cái phần tường phía sau thì hồi tôi với ông anh đi ra phía đó để coi có lương không mình đi câu lương nha cả nhà rồi mình khám phá cái cảnh xung quanh này đấy ở bên kia có cây à, bình bát chút xíu mình qua đó mình à, hái luôn nha rồi cả nhà ơi đi à, kiếm trùng cả nhà ơi <laughs> kiếm trùng để câu lương nha cả nhà đây có trùng không đó đang đào trùng bằng, bằng bay kiếm cho nào ẩm ẩm mới được đây đây đây đây hình như là cái trùng nó ỉa nè phải không đó đó đó ờ đào sâu kìa cái chân chết xả ổng á đào vòng đồng gỗ cái chân xả ổng ra có chào ở chính rồi có chào ở chính rồi rồi dừng sáng ha có nó đó đó mới thấy nó rút vô rồi đó con khúc à hút lấy rồi đất rồi vòng vòng đây có rồi nhưng dài á à, hôm nay à, mình đi à, câu lương bằng à, lưỡi câu tự làm nha bằng sợi dây chì và đặc biệt là mình phải kiếm mồi á làm à, clip à, cho cả nhà coi à, cho vui ha trong à. cái mùa dịch này thì kiếm đồng bãi đồng như thế này thì rất là hiếm nha cả nhà ở thành phố mà được như vậy đây thì ok tuyệt vời luôn đó ông chửi chết vợ kiếm chỗ nào có nước với lại à, có gà này nó cũng sợ trùng nữa nè nè ốc trùng này nhiều nè ngay trùng gà ông chửi nó có cái cuốc sâu kìa coi cuốc sơ cũng có nữa không có trùng này lấy lấy gì lấy gì câu phải có trùng chứ trùng nó mà cái mà cái nó tanh lương nó mới tanh đó, đó, đó, đó. chỗ này cây đào ờ. cho nó gọng gọng mới thấy được chứ đây là đất cát không à cát này trước bán hết lớp rồi ăn nó mới khoai nha rồi ăn mài luôn cái mồi không mà cũng có nữa ừ. <laughs> đặt bớt cái đi kiếm <laughs> mà quay cũng có rồi dính trùng chưa dạ. đó đó đó đó rồi được ngồi rồi trời ơi cuốc nãy giờ ba cũng đóng luôn mới được trùng cho coi lưỡi câu coi câu, câu bằng chai dây chì nè với với lưỡi câu tự làm luôn nha không biết sao đây trời ơi câu lương ở ờ, sài gòn trùng ở bển bờ hổm tôi đào là nó bụi không chứ à? đào chơi chơi cũng có nữa đào lấy đất trồng kia ừ. có mồi là bỏ vô ờ, kiếm hàng luôn và kiếm hàng không biết qua rừng rau nó tròn gì qua đó nó cứ tròn lại đi lại đi rồi móc sơ sơ thôi được cái cục mồi rồi móc hết lên hết luôn à mất hết luôn cái lưỡi câu cũng dài luôn á dạ, dài dài lương câu gì câu mồi ít lương nó dính sạch nó đâu ấy đâu ừ. nào nó cắn là mình giật ừ. rồi đi kiếm đi được không được không cái gao này quá trời luôn à. ôi ơi quá trời cỏ <laughs> rồi bây giờ so sáng tối quá ha gió gió gió mưa à bên đó là trồng rau quá trời luôn đi đi Ồ, cỏ này là bà hổm là nó cỏ gì ta? Nè. Cỏ cho bò ăn quá. Nhờ ờ, đi qua cái ờ, khúc này ha. Cải nào quá trời tốt luôn mọi người ơi. Cải này cải trong nè. Đi được không đó? quá trời cài tốt luôn cao ở đây có nhà lá nè mọi người chị có không xa quá sao đi được nhầm bà lại luôn ở đây là trồng cao là người ta tưới bằng à, ống tưới nè mọi người ống tưới tưới tự động cái này là nó nó, nó tưới tự động luôn hết ta lại rồi thôi giờ về thôi đi như đi tập cái dục chứ mà ui da rồi thất bại rồi không có gì làm thôi qua bẻ mình rồi không có lương chờ bẻ bình bát thôi chứ không có hết đường rồi khô quá ở đây ngộ lắm ở đây có hai cây bình bát nè mọi người để uh, thử uh, bình bát uh, Sài Gòn sao nha <laughs> dạ, kiếm lương không có bây giờ hái bình bát đi ừ. kiếm lương không có thì uh, hái bình bát đây chứ sao giờ bình bát Sài Gòn nha đó cây mình bác sài gòn nè cả nhà quả trời nó chín ôi ơi rất bay đầu ạ à. nè nè trời ở trái à chín hôm luôn nè chín không mới gớt cái đọt luôn nè à. đó, ăn được đó bẻ đi lấy về ăn đi để à, qua mai mới ăn ngon ừ. ơi đó, đó rụng kìa lụm đi lụm đi rớt bay đầu ạ à. quá trời ớ trời cái gì cái gì vậy cái gai gì mà cái cỏ gì mà nó nó, nó có gai trời cỏ à, ấy đó cỏ là có gai cỏ, à, cỏ cây mắc tả lụm kiếm à, trái nào mới mới rụng này à, trái này mới rụng nè nè nó má trái này mới rụng nè giờ hết rồi coi có ổi không đây mà gò đất nó cao quá, lụng lợp đợp luôn quá trời trái luôn mọi người ơi bình bát sài gòn nha trời đâu vậy trời gì vậy? ổi á ổi trai có ổi nè ờ bẻ ơi có ổi nữa cả nhà ui giờ đi uh, lụm ờ, bình bát thôi đó có ổi nữa. ở đây ổi này ờ, trái gì nhỉ? ổi nhỏ nhỏ không ngỏ ha ổi gừng. ổi thì leo được ổi thì không sao đâu mình kiếm cái trái nào ờ, ngon ngon để mình thử thử thử con trái ờ, tại gốc luôn coi à. rồi rồi ok rồi à, ổi nè mọi người đó thử <laughs> ừ ngon lắm á lâu à không có nổi gì ừ, ngon quá ngon lắm á quá trời không khỏe ơi bé không tới ừ. đừng có kéo gãy á ừ ừ đừng có kéo không kéo đâu gãy ông chửi á ai ai chửi đừng có kéo gãy ông chửi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đây tôi bẻ cho. Hả? Rồi ông ông xuống ông xuống ông bay xuống được không? Ông đó, được, đẩy đi. Đừng có kéo nó. Ờ. Bay xuống đi. Quá trời. Quá trời ỏi. Rồi ơi, trên này mà được cái ỏi này gì nó quý lắm á. Kiếm ỏi hơi bị khó à. Khó quá giờ này mà kiếm ổi là bị khó đó bây giờ dịch này không có ra ngoài được mua được hên có có gạo rừng này ngoài này trái này bự nè ơi kim vàng nó cắn luôn ừ. hai mấy tên bác vàng cái này nè Ừ, ừ. ngon không ơi ăn không thử ra cái vàng vàng lấy cây đập cho vợ mẹ ăn nè nè ừ. ừ. Má nó hết rồi ừ có à ngon quá ừ. đi đi rồi được rồi được thu hoạch được rồi tán trái này nè Đó, không, trái, trái, trái này với mới nè mới rụng luôn á thôi rồi vậy ngoài clip mình chia sẻ đến uh, cả nhà ở đây là hết nha à, cũng à, rất mong là cả nhà đăng ký kênh à, để à, ủng hộ mình nha cả nhà rồi xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà video video tiếp theo nha